lý do vì sao cái page chúng ta mới tạo xong không chữ in được thì có nghĩa là khi chúng ta chữ in đúng không nhớ này nếu anh chị đăng bài viết được cái mẹo nhá mẹo tôi chỉ cho các bạn này để tăng độ trước cho page của mình đúng không là các bạn có để ý xem cái bài viết ở facebook cá nhân cá nhân tôi không mỗi lần tôi đăng bài tôi đều check in tại phạm thanh bình check in tại tabi thì tôi check in cứ một lần check in là một lần khách hàng ghé thăm con ai của Facebook nó đã đánh giá anh chị nhé rồi nó báo điện thoại này đang tốt đúng không nhớ đấy thì nó sẽ biết là tổng số bao nhiêu lần lần check in đặc biệt là đối với gì đối với tại sao anh chị biết là sao tại sao các bạn đi ăn ăn nhà hàng có thích bạn muốn giảm giá không mà có thì vui đầu check in tại quán cái chụp hình check in nó khôn lắm Facebook nó có AI nó thuật toán nó cái này không ai dạy cho các bạn đâu tôi dạy cho các bạn cái mặt đen là có gì là mỗi một lần chị in cái shop cái page của bạn làm một lần khách hàng ghé thăm thì nó dựa vào số lần chị in nó đánh giá cái page của anh chị nó chất lượng hay không đó mọi người hiểu không page càng chất lượng thì cái page đó càng uy tín thì cái việc mà quảng cáo page bị khóa nó rất ít xảy ra đó, vì tôi quảng cáo cái page tôi đúng không tôi ít, ít khi bị khóa đó bởi vì sao khách hàng ghé thăm nhiều lần tin tưởng độ chốt nhé độ chốt độ chốt chốt chốt là tin tưởng rất nhiều thì lý do cái page của chúng ta mới tạo xong chưa check in được thì có một số lý do như sau số 1 là page chưa đủ số lượng người follow đấy nó tính từ 25 người đổ lên nhé từ 20 đổ lên và số 2 là ở phần bản đồ ấy phần map ấy địa chỉ thì anh chị em mình di chuyển đúng vị trí cho tôi nhé được không thì khi bạn tối ưu cho tôi hai phần đó là mời bạn, bạn like trang này like page này và tôi đi cho tôi cái bản đồ nhé và bây giờ tôi hướng dẫn các bạn tối cái bản đồ ok không? bản đồ nó ghi về đúng cái quán của các bạn đúng cái spa của chỗ An làm chỗ bạn là chỗ chị Minh Thúy hoặc là chỗ shop của chỗ quán trà sữa của chị Rally đúng không và chỗ chị Thu đó bây giờ tôi hướng dẫn các bạn là gì cách chúng ta tối ưu cái địa chỉ nhá địa chỉ map nó kéo về đúng vị trí và các bạn hướng mắt về mình máy tính của tôi này tôi chia sẻ luôn bây giờ nhé tập trung tập trung nhá cái hay lắm này bước một là các bạn có truy cập vào page của mình vào page của mình nhá đây cái page này tôi mới làm đúng không thế bấm vào phần trang chủ đi rồi sau đó là tôi tôi đến với phần chỉnh sửa này rồi <clears throat> hiện tại bây giờ anh chị ý này khu dân cư vạn phúc tôi bấm vào xem này xem đường đi này xem gì ở đâu đâu rồi nó không chỉ đi đâu cả và bây giờ tôi sẽ tối ưu lại nha cái map này bạn nhé như sau này tập trung các bạn này tập trung này làm lại từ đầu nhé bắt trở lại này bước 1 là các bạn bấm nút chỉnh sửa đây truy cập trang hoặc là bấm chỉnh sửa bước hai các bạn kéo xuống phần đây này chỉnh sửa giới thiệu này bấm chỉnh sửa giới thiệu này và bước số 3 là các bạn bấm vào phần đây thông tin liên hệ đấy nhé và khu dân cư Vạn Phúc này từ Bình Phước này Thủ Đức đúng không ở bên cạnh có phần cái bước chỉnh sửa và vào đó và các bạn bước số 4 các bạn đây bạn bấm cái bút này đấy khu Vạn Phúc này bấm cái bút này nó hiện lên ra bản đồ này và bản đồ của tôi hiện tại bị sai nó đang nằm mãi ở trên cái đảo gì ở trên biển này đó cái màu đỏ ghi màu đỏ này thì đơn giản các bạn gì thu nhỏ nha các bạn bấm vào dấu dấu trừ để thu nhỏ lại nhé các bạn kéo về Việt Nam các bạn di con chuột này vào cái ghi màu đỏ nhé màu đỏ này các bạn kéo này tôi ở Hồ Chí Minh tôi kéo về Việt Nam đã Việt Nam đây hình chữ S đây ôi ngoài biển rồi không xa rồi tôi kéo về Hồ Chí Minh này tôi tìm đến vị trí tôi ở các bạn nhé tôi kéo phong to này tôi ở chỗ khu này đi tôi nhớ là khu à, khu gần gần chỗ cầu Bình Lợi này cái xuống dưới đây không phải dân sân nhất tôi kéo vào phần Dĩ An đây khu, khu này này thảo ra đây cũng 13 đây đây khu này các bạn nhé kéo về đúng vị trí của tôi đây khu dân cư Vạn Phúc đây rồi đây đường là đường số mấy này đường số 10, đường số 19 đường 29 29 đây đường trên chín đây đường này đó tôi kéo cái đỏ cái đỏ này về đúng vị trí của mình bạn nhé sau đó các bạn bấm chuột sang bên ngoài đó là vị trí của mình nó nằm ở đây các bạn nhé khi khách hàng ấy họ vào page của mình họ vào page của mình là họ gì các bạn là họ họ bấm đến mát mình luôn ok các bạn đó bấm ra trang chủ đây cho bạn xem nhé vua chỉ đám này rồi các bạn xem này bấm bấm vào đây này xem đường đi này là nó sẽ chỉ về cái map của mình đâu cái map làm thế nào vậy đâu rồi đây đen đen này bạn thấy gì không đây này đó đó đây này thấy chưa đường hai 29 Bình Phước này thì cái map gọi là map chuẩn các bạn nhé rồi một số anh chị em là chị Diễm Thúy này bạn An nó có spa đúng không thì em vô lòng em em sửa lại cho cho, cho tôi chỗ này nhé là chỉnh sửa cứ bấm vào phần chỉnh sửa chỉnh sửa này Đấy, hoặc là bấm đây này ờ, giới thiệu đây bấm giới thiệu nha bấm giới thiệu này bấm cho nhanh này bấm giới thiệu này bấm vào chỗ phần à, địa chỉ này bấm chỉnh sửa này đó là kéo lại nhé đó loại này tôi chưa chưa lưu lại các bạn tôi chưa quên chưa lưu lại phải bấm lưu lại nếu có phần lưu rồi các bạn phải bấm lưu lại cho tôi nhé nó đã làm trên cái đảo đó rồi à, tôi sẽ kéo lại này về Việt Nam nhé về Việt Nam đâu đây Việt Nam hình chữ S mãi chỗ này đó giờ tôi kéo về đây đây đường 29 đây đây nó nằm đây đây nằm đây khu vực các bạn chọn là Hồ Chí Minh tôi bảo Hồ Chí Minh tôi là Hồ Chí Minh đó khu vực các bạn nhập tên nhé các bạn ở khu vực nào các bạn nhập tên ở đó vào sau đó bấm lưu lại cho tôi nhé này khu vực này Hồ Chí Minh đúng không bấm lưu lại này đó như vậy cái map nó được định vị đây rồi lưu lại thấy chưa các bạn đó như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn là cách chúng ta gì cách mà tôi hướng dẫn các bạn là thêm cái bản đồ nó